Chào mừng các bạn đã đến với tâm điểm tướng Cafeni, khẩu pháo anh thư. Ngoại hình ấn tượng cùng với một khẩu súng khổng lồ và Cafeni, chúng ta sẽ nhắc tới cô là xạ thủ sát thương mạnh nhất 2019. Nội tại của Cafeni là pháo tự động. Khẩu pháo đệ tứ cho phép Cafeni vừa di chuyển vừa tấn công. Chưa hết, Cafeni còn sở hữu hai cơ chế bắn, đại liên và đại bác. Đặc biệt, với tất cả tốc đánh Cafeni nhận được từ trang bị sẽ được chuyển hóa sang công vật lý. Với lối lên đồ dành cho xạ thủ thông thường, Cafeni có lợi thế rất rõ ràng. Ở dạng súng nhỏ, chiêu một của Cafeni là đại liên. Ở dạng súng to, chiêu một chuyển thành đại bác. Cafeni chuyển sang đại bác giúp tăng tầm đánh và khiến các đòn tấn công bắn xuyên mục tiêu, gây sát thương vật lý. Đồng thời, đổi chiêu hai thành pha phản lực. Trong trạng thái đại liên, các đòn đánh thường giúp Cafeni tăng tốc độ hồi nội năng và cộng dồn xuyên giáp. Đại bác là cơ chế kế tiếp của chiêu một. Khi chuyển sang cơ chế này, Cafeni bị giảm tốc đánh và tiêu tốn nội năng trên từng đòn đánh. Bù lại, cốp và năng suất sát thương cực lớn. Khi Caffeini còn dưới một lượng lượng năng nhất định sẽ chuyển về dạng đại liên. Chiêu 2 của Caffeini ở dạng súng nhỏ là pha động lực. Kích hoạt chiêu thức này giúp Caffeini hóa giải trạng thái làm chậm, tăng tốc chạy và nhận toàn bộ điểm cộng dồn xuyên giáp. Đồng thời, mỗi đòn đánh hồi một điểm cộng dồn xuyên giáp. Chiêu thức này chuyển thành pha phản lực ờ, khi Caffeini à? kích hoạt cơ chế đại bác. Ờ, đổi sang đại bác, chiêu 2 đổi thành pha phản lực Kích hoạt chiêu thức này giúp Cafeni lướt về phía trước, làm mới động tác đánh. Nội tại của pha phản lực giúp Cafeni nhận cộng dồn tỷ lệ sinh mạng. Mình kiểu là quen cái động tác rồi, giống kiểu sóc lọ. Chiêu 3 của Cafeni là mưa lên thành. Cafeni xả cực nhiều loạt đạn gây sát thương vật lý liên tục cho lên và giảm giáp tất cả kẻ địch trong vùng gây sát thương. Chiêu thức không bị ngắt bởi kỹ năng khống chế. Cô có thể di chuyển ừ. khi đang cùng chiều. Với cơ chế biến đổi rất linh hoạt, Cafeni là xạ thủ có lối chơi thích ứng đa dạng theo tỷ lệ rất cao. Cơ động phải chiều bị áp sát cấu việc dồn sát thương còn xương tám cực lớn khi ra chính tầm cô xứng đáng là xạ thủ có sát thương cao nhất 2019 Cảm ơn các bạn đã theo dõi tâm điểm tính cà phê đi Hẹn gặp lại các bạn trong những tâm điểm tính kỳ sau đá ở trên này cho chết cụ đi Ôi chơi Do cái vụ mình ngu mình ấy Giờ lại quét dọn cái này Không khí về mẹ cho mình chắc lên thớt rồi